Xin chào các bạn, mình là Phúc đây thì chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa số điện thoại là email trong năm 2018 này Thì để xóa số điện thoại email thì rất là đơn giản thôi Các bạn vào trang này cho mình Đây Đó, hỗ trợ mihana.vn reset Thì cái link của cái trang này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha Thì vô đây thì các bạn sẽ thấy hay một thay đổi email xác thực hoặc là thay đổi số điện thoại xác thực thì bây giờ mình sẽ xóa email xác thực trong cái tài khoản bước chung năm này đó bây giờ mình bấm xác nhận thì bây giờ bước 2 đây nó đã qua bước 2 rồi nó kêu mình à, vui làm nhập số điện thoại đó mình chỉ cần nhập số điện thoại vô thôi rồi bấm xác nhận tiếp đó bây giờ Diana nó sẽ gửi mã về cái số điện thoại mà bạn vừa ghi lúc nãy thì mình cũng bấm gửi mã thôi sau vài giây thì mã sẽ tới điện thoại bạn thôi đây đó các bạn đợi tí đợi mã về nữa thì do là trời bên mình đang mưa thì các bạn thông cảm nha đây mã nó về rồi đây đó thì sau khi bấm mã xong thì à, bước cuối cùng là chính là bước 3 thì các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân và tải ảnh lên và chụp có mặt mình và thấy rõ chứng minh nhân dân như vậy đó thì mình cũng bấm tay ảnh thôi đó thì thì uh, sau khi à, điền chứng minh nhân dân xong á thì nó ghi họ và tên thì mình cũng ghi họ và tên đó rồi còn ghi luôn cả số chứng minh nhân dân đó các bạn ghi số chứng minh nhân dân của mình vào rồi bấm hoàn tất đó hãy chắc chắn là thông tin hình mã mạng cấp hay xác nhận đó trong vòng 2 giờ đó đó mình bấm đồng ý đây đó trong vòng 2 ngày thì các bạn sẽ được xóa email trong tài khoản của mình cảm ơn các bạn đã coi clip chúc các bạn thành công